À, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình Thì uh, mình là Phong Lê 26 đây ở ờ, Thì uh, hôm nay mình sẽ uh, hướng dẫn anh em uh, cách uh, ren colon không bị uh, chết boy để anh em uh, đam nha Ok, à giờ giờ không bị uh, chết boy nha Ok Thì uh, mình uh, nhận làm nôn em uh, 5 giây cho anh em nha Chỉ cần uh, ID card với uh, cái nick của anh em thôi Ok Không cần đá chết boy tình giả nha Ok thì à, giá là 400k một slot nha ok vào uh, à, video luôn em uh, à, vào vua chôn cho mình nha đây sau khi anh em uh, vào xong anh em uh, cần xóa cái lịch sử uh, google chôn cho mình đấy rồi xóa nè sau khi xóa xong anh em uh, tắt cái trình duyệt đi cho mình nha anh em uh, mới lên lại đây ok à, sau đó anh em à, vào ren bình thường thôi à, thì à, anh em à, ok anh em uh, đi làm bắt với lại uh, đây anh em à, vào một trang web nữa nha anh em à, tiền là uh, anh em sẽ là số điện thoại sẽ hoặc là số điện thoại uh, số điện thoại uh, đẹp cũng được đấy anh em uh, chọn một cái trang bất kỳ anh em uh, kéo xuống anh em lựa một cái số đẹp đẹp bất kỳ nha số đẹp bất kỳ ok anh em copy xong rồi sau đó uh, vào anh em dán lại chỗ uh, à, chỗ uh, số điện thoại nha anh em mình đang đăng ký nè đây sau đó uh, nó hiện nhập mã nha đây anh em uh, đéo cần con mã con chặt thì anh em uh, ờ, nhấn vào cái biểu tượng uh, vào chặt cá nhân này đấy bình thường không bình thường vào bình thường nha ok sau đó anh em à, phay ảnh phay uh, bìa phay à, nơi sinh nơi ở gì tùy anh em nha ok đây để mình uh, uh, đặt cái anh đại diện cho nó ngầu ngầu xíu nha lồn mẹ các anh em đợi mình uh, của uh, anh đại diện nha đây ảnh, ảnh mua điện thoại nè ok nitro nha để anh này gì nha để à, đưa thằng thằng lùn nào để à, giao kích uh, test uh, cho anh em xem con này rồi lấy lên cái đã đây anh em dán đè lên nha đây anh em dán đè lên nè ví dụ câu này là bích tim nha anh em dán đè lên đây sau đó anh em kéo xuống cho phần bạn bè nha nếu mà nếu mà trường hợp là nó ẩn bạn bè đấy đấy nó ăn bạn bè đấy thì à, đây nó ăn bạn bè như con này nha thì anh em à, nhấn vào à, anh đại diện của nó nè em nhấn vào đại diện nha đấy anh em à, nhấn vào những người like đấy người like ờ, trang nó anh em ơi nhấn kịch bản, kịch và đây anh em à đây nếu mà lâu lâu anh mình kết bạn thì mình sẽ chỉ vào thằng này mình nhấn người quen hay là bạn thân gì đó đấy như vậy thì à, nó sẽ à, giảm tỷ lệ bị à, chết bo xuống nha đây ok đây đây không bị gì nha anh em thì cách này thì sống được tầm lâu nhất là hai ngày đấy lâu nhất là hai ngày nha còn bình thường thì uh, tầm uh, ờ, 1 giờ hoặc là 2 giờ là bị uh, chết boy à ok anh em uh, lên xong anh em tranh thủ đam uh, với team nha ok clip bên đây là kết thúc mình uh, xin uh, chúc anh em uh, buổi tối vui vẻ nha bye anh em